<laughs> Câu chuyện trí huệ Phật giáo Pháp sư Đàm Dực và thiếu nữ hái thuốc Vào thời nhà Tấn, có một vị Pháp sư tên là Đàm Dực. Ngài là người dư hàng sống ở Hàng Châu Chiết Giang. Lúc còn trẻ theo Đại sư Huệ Diễn xuất gia ở Lô Sơn. Về sau Ngài thừa kế Pháp của Đại sư Kumala Thập. Sau một thời gian cầu học, Ngài trở về cối kê kết am tranh ở cung kính kiên thành tụng kinh Pháp Hoa trong 12 năm. Có ai trong nhà không? a di đà phật thưa sư phụ con lên núi hái thuốc không để ý nên đã trễ giờ bây giờ trời đã tối rồi nếu trở về gấp con sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm vì vậy xin cho con ở lại đây tá túc một đêm ở việc này đây là nơi tâm sơn cùng cốc. Ở đâu ra một thiếu nữ thiên kim giàu có như thế này, trừ phi là kẻ xấu đến dụ dỗ người hoặc là ma chướng. Nữ thí chủ ở đây qua đêm e rằng không tiện. Bây giờ mặt trời vẫn còn chưa lặn, người hãy xuống núi càng sớm càng tốt. Có lẽ vẫn còn kịp bình an trở về nhà trước khi trời tối. Ờ, à, thí chủ vì sao lại khóc? Con chỉ là cô gái yếu đuối Hôm nay đã ở ngoài hết nửa ngày rồi Bây giờ phải ráng sức về nhà thật chẳng dễ dàng cho con Nhưng mà Người xuất gia chẳng phải đều có tâm từ bi hay sao Sao ngài lại để một cô gái bị loài hổ lan hiểm ác ăn thịt như vậy Hả Hả Sư phụ Ngài đừng đuổi con đi mà Con sợ lắm Được rồi Người hãy tạm ở chỗ này một đêm vậy Chỉ là một đêm thôi Cảm ơn sư phụ Sư phụ, con mời ngài uống nước. Đa tạ thí chủ, tôi chưa khát. Đi đường cả ngày con mệt quá, con muốn được nghỉ ngơi À? Thí chủ, xin cứ tự nhiên, hả? Thí chủ cứ ở lại đây nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài tiền định. Sư phụ, ngài hãy vào đây tránh mưa đi Không cần đâu, bên ngoài rất là tốt Ngài dầm mưa nhiễm lạnh sẽ bệnh đó Đa tạ thí chủ đã quan tâm Tôi thường tu hành trong mưa, không trở ngại gì cả Ây da à. Thí chủ, đã xảy ra việc gì vậy Sư phụ, bụng của con đau quá Xin ngài hãy vào đây giúp con xoa bóp với Ờ, như vậy làm sao được Sư phụ ơi, con đau sắp chết rồi Xin ngài hãy cứu con, hãy cứu con đi Sư phụ Không được, thông thường là đêm khuya không thích hợp cho nam nữ ở một mình với nhau. vốn hồ ta là cái xuất gia giữ gìn giới luật. Hơn nữa xoa bóp bụng là sự tiếp xúc lên thân thể, việc này dặn lần không thể được. Sư phụ, ngài thật nhẫn tâm nhìn thấy con đau đến chết mà mặc kệ hay sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng lầu tháp, lẽ nào vì con là phụ nữ mà ngài thấy chết không cứu hay sao? Đúng rồi, nàng ấy hiện giờ là một người mảnh mặt, nếu vì sự khác biệt nam nữ mà thấy chết không cứu, tội của ta sẽ càng nặng hơn. <laughs> Sư phụ Sư phụ Cứu Cứu con với Cho dù là cứu người Nhưng cũng không được lũng vào cơ thể của cô ấy Ừ. Ừ. ừ. ừ. a di đà phật đa tạ sư phụ tối qua đã cứu con chỉ là việc nhỏ thí chủ chớ nên bận tâm sư phụ đối với con có ơn cứu mạng con xin nguyện ở đây hầu hạ sư phụ suốt đời điều này giảng lược không thể được tôi là người xuất gia sao có thể để thí chủ đến hầu hạ được chứ? Sư phụ, ngài ghét bỏ con sao? Đơn nhiên là không phải rồi. Vậy thì được rồi, sau này nơi đây sẽ là nhà của con. Nếu như nữ thí chủ vẫn khăng khăng ở lại nơi này, tôi đành phải rời khỏi đây vậy. Uhm, sư phụ, hãy quay lại nhìn xem. Uhm. Thí chủ là là Bồ Tát Phổ Hiền Lần này đến đây để khảo nghiệm sự tu hành của ông A-di-đà Phật Sau khi sự việc này được lan truyền, mọi người đối với sự tu trì của Pháp Sư Đàm Dật vô cùng kính phục. Hoàng đế cũng vì Ngài mà xây dựng một ngôi tự viện để kỷ niệm sự thể hiện của phổ hiền đại sĩ và đức hạnh của Pháp Sư Đàm Nhật. Câu chuyện trí huệ Phật giáo Thiên thụ thiên nhãn, quán thế âm Bồ Tát Truyền thuyết kể rằng vào thời xa xưa, có một vị quốc dương tên là Diệu Trang. Ông ấy có ba người con gái, đều tới tuổi xuất giá. Người con gái lớn tên là Diệu Nhân và người con gái thứ hai tên là Diệu Duyên, đều thuận theo phụ thân đã an bài mà xuất giá. Còn sót lại người con gái thứ ba tên là Diệu Thiện. Cho dù cha bảo thế nào, cô ấy cũng không chịu xuất giá. Trai lớn lấy vợ, gà lớn gả chồng. Con xem hai chuyện gái của con Bây giờ hạnh phúc ra sao rồi Thưa cha con không muốn xuất giá Con chỉ muốn xuất gia thôi Cái gì con muốn xuất gia Con là công chúa Xuất gia làm ni cô sẽ làm cho bá tánh bàn tán Bổn dương không đồng ý Hài Nhi tâm ý đã quyết Xin phụ dương thành toàn Này này nếu như con khăng khăng xuất gia Thì không còn là hài nhi của ta nữa Sau này không được ở hoàng cung nữa Xin phụ dương tha thứ cho hài nhi không thể tận hiếu Hải Nhi sẽ thành tâm tu hành để cầu tu hành chánh quả, tương lai sẽ giúp được Phụ Dương thoát ly nổi luật đạo luân hồi. Đứa con này, hay... Sau này vui Diệu Trang sanh trọng bệnh, không có thuốc chữa. Đại dương, bệnh này của ngài có thể trị được. Đại sư mau nói xem nào, bệnh của bổn dương làm sao mà trị khỏi được? À, việc này, đại sư cứ nói đừng ngại, phương pháp này chính là dùng tay và mắt người thân của đại dương để làm thuốc, thì mới có thể trị hết bệnh của ngài được. Việc này thật là quá tàn nhẫn. À, việc này à, liên quan đến sanh tử đại sư của đại dương, hay là mời đại công chúa và những công chúa hỏi ý kiến của họ xem thử như thế nào. Được, truyền hỏi vào cung. Phượng Dương, Hài Nhi không có mắt, sau này làm sao gặp gia báo hiếu được? Còn con thì vừa mới mang thai Không có tay thì làm sao nuôi dưỡng con cái đây Xin, Xin phụ dương khai ơn Thứ lỗi cho chúng con Được rồi các con lui xuống đi Tạ ơn phụ dương Đại sư Ngoài cách này ra không còn cách nào khác sao Ờ còn có một cách nữa Nhưng mà phải gặp được dẫn mây Đại sư mau nói Tại Hương Sơn có một vị tiên trưởng Chuyên cứu độ chúng sanh Nếu như mà có thể tìm được vị ấy được dì ấy đổi giúp, họa may vẫn còn có cơ hội. Đại trường, tiên trưởng ở trên núi Gương Sơn này, bần tăng không thể đi tới cùng ngài lên đó được. Nếu như mà gặp nguy hiểm, ngài hãy bắn mũi tên này ra báo hiệu, chúng tôi sẽ lập tức đến tiếp ứng với ngài. Người là tiên trưởng của Hương Sơn phải không? Hài Nhi thật bất hiếu để phụ thân phải chịu khổ. Con là Diệu Thiện à, con làm sao ở đây? Sau khi Hài Nhi rời khỏi Hoàng Cung thì ở đây tu hành luôn. Ừ. Trên bàn cung phụng của con chính là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Dân thưa Đại Dương, Thiên Nhãn đại biểu cho trí tuệ thấu triệt tất cả dạng Pháp, Thiên thủ đại diện cho vô số phương tiện chúng sanh lợi chúng, bảo vệ chúng sanh pháp luật vô biên. Thiên thủ thiên nhãn là dùng thủ pháp hình tượng mà hiển hóa để miêu tả sự đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ra là như vậy. Phụ Dương, sao cha lại đến đây? Việc này bổn Dương chỉ là đến Ngao Du Sơn Thủy, gặp được con cha thấy rất là vui mừng. Bây giờ cha phải về thôi. Phụ Dương, xin cha đừng giấu con. Sự tình không giấu gì con. Bổn Dương đã mắc phải một căn bệnh nguy kịch Lần này đến Hương Sơn là để nhờ tiên nhân Hương Sơn trị khỏi bệnh à, Vậy làm sao mới có thể trị khỏi bệnh cho cha đây Việc này không nên nhắc đến nữa Xin cha hãy cho con biết Cần mắt và tay của người thân để làm thuốc Bổn dương đã để con chịu thiệt thòi Giờ không thể để con vì bổn dương mà phải hy sinh như vậy nữa Tâm ý của phụ dương Hà Nhi đã rõ rồi Xin mời phụ dương hãy ở lại đây tá túc một đêm Sáng mai hãy đi nha Phụ Dương Phụ Dương Diệu thiện Con Phụ Dương Mời cha uống thuốc Xin trời xót thương Xin Ngài giúp cho con gái của con có tay và mắt trở lại Con tình nguyện giảm tuổi thọ Từ đó vua Diệu Trang đã xây dựng một ngôi chùa tại Hương Sơn cho bá tánh, chuyên cung phụng thiên thủ thiên nhãn quán thế âm, tán dương sự mỹ đức từ bi và nhân hiếu của quán thế âm Bồ Tát. thiên sư Phục hộ Tương truyền ở quá khứ Phật Nhiên Đăng vì để độ khắp chúng sanh đã tiếp tục phát nguyện từ bi cứu độ. Ngài đã từng giáng sinh ở Tuyền Châu, tỉnh Mân Nam, vào đời nhà Tống tục danh là trịnh, pháp danh là tự nghiêm, đạo hạnh uyên thâm, thiên liên lã lùng. Người đời sau tôn ngài là cổ Phật Định Quang. Vào năm ấy, Pháp Sư Định Nghiêm dân du đến Đinh Châu Phủ, huyện Vũ Bình. Chỗ này tốt rồi. Tàng nghe như vậy, có một thời, Đức Phật ăn trú tại vườn kỳ thọ cấp cô độc cùng với năm mươi vị đại tử khưu và tăng chúng, đều là các vị đại A-la-hán mà mọi người đều biết đến. Trưởng lão xa Lợi Phất Maha một Kiện Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Li Bà Đa, Châu Lỗi Bà Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La hầu La, Anh bạn trẻ, việc gì mà hoảng sợ như vậy? Vừa, vừa rồi. Đừng vội từ từ mà nói. Con nhìn thấy một con hổ. Con hổ à? Đúng vậy, trong núi này có một con mảnh hổ đã cắn chết và cắn nhiều người bị thương rồi. Ồ, ngươi đã biết trên núi có mảnh hổ, vậy thì tại sao lại lên núi? Mẹ tôi bị bệnh, nên tôi phải lên núi hái thuốc. Lòng hiếu thảo của cậu thật là đáng quý Cậu ngồi đó nghỉ ngơi một chút đi Tôi đi xem con mảnh hổ đó coi thế nào ừ, Pháp sư đừng đi Hả? Tại sao? Sao tôi bị mảnh hổ ăn thịt trà? Ừ, đúng vậy, không dối gì Pháp sư Trước đây con phủ đã treo thưởng mấy ngày Nhưng mà thật sự chẳng có ích gì Đành phải mời một vị Pháp sư lập đàn thu phục Chẳng ngờ đâu chưa kịp lập đàn Thì vị Pháp sư đó bị con mảnh hổ Dọa chạy mất rồi Từ đó chẳng ai dám lên núi nữa Như vậy ta càng phải đi gặp con hổ đó Cậu chờ ở đây đi, tuyệt đối không được hành động tùy tiện. sanh, đừng có vô lễ. Ác nghiệp kiếp trước của nhà ngươi vẫn chưa được tiêu trừ, nên kiếp này đọa làm sanh cầm thu, đừng tạo sát nghiệp hại người nữa. Mm. Gần đây mấy con bò con dê ở thôn làng dưới núi đã bị nó làm bị thương rồi. Người nông dân không thể nhìn được nữa, đang bàn cái liên kết với các thanh niên trai tráng trong thôn làng này, định là ngày mai lên núi đánh hổ. Như vậy đi, ngươi về chuyển lời với nông dân, cho ta thêm một thời gian nữa, ta bảo đảm mảnh hổ sẽ không xuống núi sát hại súc sanh nữa. Dạ được. người là hổ Nếu hôm nay mà ngươi không xuất hiện Ngày mai có thể là sẽ gặp nạn rồi Tại sao ngươi làm hại con người vậy? Mấy người mà tôi sát hại đều là hạng bất Trung bất Hiếu Không có việc ác nào mà không làm Vậy tại sao ngươi sát hại xuất sinh Mấy con súc sinh đó đều là những người kiếp trước có mối thâm thù đại hận với tôi. Kiếp này luôn hồi làm thức ăn trong miệng của tôi. Đó cũng là báo ứng. Nếu như hỏi nhân của kiếp trước thì sẽ là người nhận của kiếp này. Nếu như hỏi quả kiếp sau thì sẽ là người làm kiếp này. Oan oan tương báo đến lúc nào mới hết. Sao ngươi không dứt bỏ hận thù theo ta tu hành thoát được nỗi khổ của lục đạo luân hồi. Sau khi mệnh trung, nhất định sẽ không còn đọa lạc vào trong đường súc sanh nữa, được Phật lực gia biện giáng sanh về Tây phương cực lạc thế giới hoặc sanh vào đường tốt có thể tu hành Phật Pháp. Hmm. nghe kỹ đây, kiếp này ngươi đã vào ác đạo, rất là đau khổ. Tất cả đều là do ác nghiệp dẫn đến, bây giờ ta sẽ truyền thủ tam quy y cho ngươi, để ngươi chính thức trở thành đệ tử của Phật. Những ác nghiệp mà ngươi đã tạo trước đây, tất cả đều do tham sân si phát sinh từ thân miệng ý ngữ mà ra. Hôm nay đối trước Phật mà sám hối, bây giờ ta sẽ truyền thụ tam quy y cho ngươi, nguyện cho thân ngươi thoát khỏi tội ác. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngã quỷ, quy y Tăng không đọa bạc sanh. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem cung đức này hướng về khắp tất cả Pháp giới và chúng sanh, đồng phát tâm Bồ Đề, giảng sanh cực lạc quốc. Được rồi, ngươi đã trở thành đệ tử của Phật rồi, theo ta niệm Phật tu hành, thoát ly nỗi khổ của lục đạo luân hồi. Nước đó thường có các loại chim nhiều màu sắc kỳ lạ như là bạch điếu khổng tước anh vũ xa lợi ca lăng tần già và con mạng các loại chim đó ngày đêm sáu thời phát ra âm thanh hòa nhã các chúng sanh ở nước đó khi nghe thấy những âm thanh đó thì lập tức niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lợi phật những con chim đó không phải sinh ra từ các tội báo cho nên nước phật đó không có ba đường ác của Phật dùng từ bi làm tình thương, vì mãnh hổ mà thuyết pháp cho nên có hiểu là Phục Hổ Thiền Sư. Trí tuệ của Như Lai không chỗ nào là không có. Vì đâu? Không có chúng sanh nào mà không có đầy đủ Trí tuệ của Như Lai nhưng vì vọng tưởng tiên đảo chấp trước mà không chứng đắc. Nếu xa rời vọng tưởng tất cả trí, tự nhiên trí, vô ngại trí thì được hiện tiền. Chứng đắc vô lượng trí huệ của Như Lai làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thiện Huệ Đồng Tử Thọ Ký Thành Phật Ở một kiếp lâu xa trong quá khứ, có một vị Thiện Huệ Đồng Tử tu hành thanh tịnh lập chí thành Phật Mộng thấy nằm trên biển lớn Chứng tỏ rằng thân này vẫn chưa được giải thoát Vẫn còn ở trong biển sanh tử Mộng thấy gối đầu lên núi Tu Di Cho thấy tương lai có thể thoát ly sanh tử Đắc được Niết Bàn Mộng thấy tất cả chúng sanh trong biển lớn nhập vào trong thân mình Cho thấy tương lai sẽ là nơi quy y của tất cả chúng sanh trong biển sanh tử Sư phụ, nếu như mộng thấy tay trái nâng cao mặt trời còn tay phải đỡ lấy mặt trăng thì có ý nghĩa gì chứ? Tay nâng mặt trời là ánh sáng trí huệ chiếu khắp pháp giới, tay nâng mặt trăng ý là con sẽ dùng các pháp môn thuận tiện để hóa độ chúng sanh, giúp họ xa rời vô minh khổ não, tiêu trừ lửa dục vĩnh viễn được mát lạnh. Năm giấc mộng này chính là hình tướng tương lai con sẽ thành Phật. Giả dạ đa tạ sư phụ khai thị tất cả bá tánh của kinh thành nước Đề Qua Vệ đang chuẩn bị nghênh tiếp anh trai của quốc dương nước Đề Qua Vệ, Phật Nhiên Đăng sắp sửa vào thành thuyết pháp. Còn có thiện căn sâu dày, nhưng lần này hãy thành tâm pháp nguyện tương lai nhất định sẽ chứng quả thành Phật. Độ quá tất cả chúng sanh, sau đó hãy đến độ quá thầy. Con hãy dùng 500 đồng tiền này đi cúng dường Phật Nhiên Đăng. Dạ, sư phụ, đệ tử không phủ lòng kỳ vọng của thầy đâu. Đại thúc, tôi muốn mua hoa tươi Cậu đến trễ rồi, hoa tươi đều đã bán hết rồi Ngay cả những đồ dục cúng dường như là vòng hoa sen dầu thơm cũng đều bán hết rồi Vì tỷ tỷ này, tỷ có thể bán số hoa trên tay của tỷ cho tôi được không vậy? Không bán Tỷ tỷ à, tôi xin tỷ đó Bảy đóa sen này là tôi và mẫu thân phải nhịn ba bữa ăn mới có được Mua để cúng dường Phật Nhiên Đăng Không thể bán cho cậu Tỷ tỷ Tôi xin lấy 500 đồng tiền này là tất cả số tiền mà tôi có được Để mua năm đó qua trong số đó Xin tỷ đồng ý đi mà Hả? Cậu thật kỳ lạ Sao cứ tự làm khổ bản thân như thế Sao nỡ đem 500 đồng chỉ để đổi lấy hoa sen Mà chỉ vài đồng là có thể mua được Như thế là do nguyên nhân gì Là vì tôi muốn cậu xin Phật Nhiên Đăng muốn thành tựu nhất thiết trọng trí, độ thoát vô lượng chúng sanh. Vậy thì tại sao cứ nhất thiết lựa chọn hoa sen để cúng dường? Trên đời này chỉ có hoa sen là thanh tịnh không bị nhiễm bụi trần mới có thể biểu đạt được tam luân thể không. Tưởng trưng cho trần đế, vô tướng bố thí. Được thôi, người thiện lương tôi sẽ bán hoa cho cậu, nhưng mà cậu phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Tôi thấy thân tâm cậu dũng mãnh, đoan chính vô song, tương lai nhất định có thể chứng quả thành Phật. Nếu như cậu không chê tôi ngu dốt, có thể đồng ý sau khi cậu thành Phật sẽ thâu nhận tôi làm đệ tử. Cho tôi đời đời kiếp kiếp đi theo cậu, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Nếu cậu đồng ý, tôi cũng sẽ thực hiện mong muốn của cậu. Nếu không, hoa này tôi sẽ không bán đâu. Mong tỷ đời đời kiếp kiếp dung trùng thiện căn, cùng nhau hướng đến đại đạo Bồ Đề. Tôi là thân nữ nhi không tiện đến trước mặt Phật Cúng dường phát nguyện Hai đóa hoa này Xin cậu hãy thay tôi cúng dường nhiên đăng như lai Tỷ tỷ yên tâm Tôi nhất định làm được mà Phật nhân đang đến rồi ngưỡng mong Phật nhân đăng trụ thế lâu dài. Vì chúng sanh chuyển diệu pháp luân, ngưỡng mong Phật nhân đăng thương xót thiện huệ đồng tử con. Nhận lấy bảy đó qua này, nguyện tương lai sẽ chứng đắc thành Phật quả. Giống như Phật nhiên đăng, độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh, đầy đủ đại nguyện thành Phật của chúng sanh. không thể nào để bùn đất làm ô nhiễm chân Phật. Lành thay, lành thay thiện nam tử Trong kiếp thứ 91 sau này ngươi sẽ thành Phật. Ấp Phật Đà, xin Ngài hãy thọ ký cho đệ tử. Đợi đến khi đồng tử này thành Phật, hắn sẽ thọ ký cho ngươi thành Phật. Trong thế giới ta bà, tên gọi là Thích Ca Mâu Ni, quảng độ vô lượng chúng sanh. Thiện quế đồng tử chính là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của thế giới ta bà sau này. Cô Di chính là Gia Du Đà La, thê tử của Tất Đạt Đà, sau này cũng được thọ ký, tương lai sẽ thành Phật. Tên gọi là Cụ Túc Thiên Dạng Quang Tướng Như Lai. Nếu có chúng sinh nào cũng dường hương hoa sẽ được 10 loại công đức. Thứ nhất, sự thế như hoa. Thứ hai, thân không xú uế. Thứ ba, phúc hương giới hương. Thứ tư, tùy theo nơi sinh, tị căn bất hoại. Thứ năm, vượt xuất thế gian, làm thầy đáng kính. Thứ sáu, thân thường thơm mát. Thứ bảy, yêu thích chánh pháp, thọ trì độc tụng. Thứ tám, được phúc báo lớn. Thứ chín, mệnh chung được sinh lên trời. Thứ mười mau chứng niết bàn. Đây là tên 10 loại công đức cúng dường hương hoa. Thắp đèn cúng Phật, chấn được thánh quả. Ấn Độ, nước Ma Kiệt Đà. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 7, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường đi ngang qua con đường này. Khi ấy cư dân ở trong vùng đều sẽ thắp đèn sáng lên để cúng dường Phật Đà. Dương Kiếu Nơi này tại sao lại thấp đèn như vậy? Khởi bẩm đại sư, hôm nay là ngày 15 tháng 7, Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ đi ngang qua nơi này, cho nên bá tánh ở nơi này ừ, mới thắp đèn sáng lên như vậy, cúng dường cho Phật Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật là cái gì chứ? Tại đây mới chính là Phật Đà chân chính. người mau đi nói với tất cả những người ở nơi đây, mau tắt hết đèn, nếu không thì ta sẽ bấm báo lên đại dương trừng phạt bọn họ. Gì hả? Cư nhân vẫn còn một nhà không chịu tắt đèn sao? Đệ tử Tốn đã không biết bao nhiêu lời rồi, cứng rắn mềm dẻo đã nói hết rồi, nhưng những người đó sao còn vẫn không chịu khuất phục? Vậy thì đừng có trách ta vô tình, mau theo ta vào cung, bấm trên đại chương đỉnh đoạt. Hey hey hey hê, đại dương, quá là đường kiếm lợi hại. Pháp sư, đêm hôm tới đây có chuyện gì sao? Khi nãy ở trên thị trấn, cư nhiên lại có người thắp đèn cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiển nhiên là bất mãn giới đại dương, có ý đồ mưu phản. Người đó chỉ là thắp đèn thôi, đâu có đến nỗi nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Đại dương, chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Thích Ca Mâu Ni Phật chính là người mà Tiên Dương đã tôn sùng. Đại dương, người mau đại nghĩa diệt thần. Sau khi giết chết Tiên Dương, Thích Ca Mâu Ni đó luôn ở sau lưng phỉ bán ngài. Nay người kia dám mạo phạm những điều tối kỵ của trời đất, thắp đèn sáng cho Thích Ca Mâu Ni Phật, hiển nhiên là muốn... Ê, không cần phải nói nữa, ta thật sự là muốn xem Coi ai mà dám to gan như vậy <laughs> Muộn thế này rồi Các vị quan gia xin hỏi là có việc gì vậy Đại dương có lệnh Lệnh cho ngươi phải lập tức tắt đèn ngay Hả? Nhưng pháp lệnh của đất nước chúng ta không có điều luật nào là cấm bách tính thắp đèn trong đêm cơ mà dân nữ tham kiến đại vương Đứng dậy nói chuyện đi Tạ đại vương Ta hỏi ngươi là vì chuyện gì mà đêm hôm thắp đèn sáng như vậy Khởi bẩm đại vương Ban đêm nếu như có ánh đèn Con đường đi phía trước có thể nhìn thấy rõ ràng Không sợ dẫm phải bùn dơ Không sợ loài sói lan gầm sủa Còn có thể khiến tâm sanh khởi trí huệ nữa người có biết Đêm nay Thích Ca Mâu Ni Phật đi ngang qua nơi này phải không Dân nữ biết Chính là vì Phật Đà sẽ đi qua nơi này Cho nên dân nữ là càng phải thắp đèn cúng dường Thích Ca Mâu Ni chỉ biết dùng lời yêu Mỹ, tại đây mới chính là Phật Đà chân chính. Nhân nữ nghe rằng mỗi con người chúng ta đều có Phật tính, chỉ cần buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì đều có hy vọng thành Phật. Những điều này đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói sao? Dạ phải, thưa Đại Vương, Phật Đà còn chỉ dạy chúng tôi phải biết hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, như vậy mới có thể gia đình hòa mục, quốc thái dân an. Đại Dương, cô ta chính là đang chế diễu, giết ngại giết hại thiên dương Nguyên rửa lưng nước của chúng ta không có ngày nào được yên ổn Dân nữ to gan, cư nhiên là không biết trình biết dưới Bạn Duyên hỏi ngươi thêm một lần sau cùng Ngươi thật sự vẫn kiên trì thắp đèn cho Thích Ca Mâu Ni phải không? Đại vương Phật Đà du hành qua đây, mỗi câu mỗi chữ giảng dạy đều như châu bảo, ngài ấy chính là kiểu mẫu cho bách tính, là hy vọng của quốc gia chúng ta. Câm miệng! hỏi Phật Đà, con ngẫm nghĩ mình tiền kiếp không hề tích lũy được công đức to lớn gì, tại sao sau khi chết đi lại có thể đầu sanh về cung trời đau lợi, còn được trở thành tiên nữ? Điều này là do quả báo thấp đèn của con ở tiền kiếp mà được như vậy. Từ đó về sau, cô gái nhiều lần bay từ thiên cung xuống để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy Phật Pháp, sau đó chứng được sơ quả tu đà hoàng. được 8 loại quả báo khoái lạc phân biệt gồm 1. Mắt sáng rõ tốt đẹp 2. Quan niệm chính xác 3. Được cụ túc thi nhãn có thể nhìn xa và tường tận sự vật 4. Sẽ không phá giới 5. Trí huệ viên mãn chứng đắc niết bàn 6. Hành nghiệp thiện không gặp khó khăn và trở ngại 7. Thường được gặp Phật, làm con mắt của tất cả chúng sanh 8. Làm chuyển luân thánh vương, đao lợi thiên vương hoặc đại phạm thiên vương Câu chuyện trí huệ Phật giáo thể hiện thần tướng tương truyền có một quốc gia tọa lạc ở giữa núi rừng xanh biếc đất đai màu mỡ nông sản phong phú quốc dương là một tín đồ phật giáo kiên thành ngoài việc cai trị đất nước ngăn nắp rõ ràng ra cũng ở trong nước phổ biến phật pháp kính thờ tam bảo mà ba tánh ở trong nước này vô cùng thật thà thiện lương dưới sự ảnh hưởng của quốc dương, người người đều phụng hành ngũ giới thập thiện. Sư đệ, sư huynh, chùa chúng ta thu nhập vô số kinh thư điển tịch, tại sao để chỉ chọn kinh Pháp Hoa làm thời khóa hàng ngày vậy? Sư huynh, sư đệ nghe nói từng có một vị Pháp sư, một đời chỉ tu tập theo một cuốn kinh thư này. Sau khi khai ngộ, những kinh thư khác cũng vô cùng sáng tỏ, để cho rằng chỉ cần đem một cuốn kinh thư đọc hiểu, thấu triệt, nhập vào cảnh giới Phật Pháp, các kinh điển khác cũng sẽ thấu hiểu được mà. Có đạo lý, hy vọng để sớm ngày chứng quả. Sư huynh, quốc dương đến lễ Phật, nói muốn cúng dường tăng y cho tất cả mọi người. Sư huynh, thời khóa sáng của đệ vẫn chưa hoàn thành, liệu có thể sau khi hoàn thành mới đi bá kiến quốc dương có được không? Có thể triệu kiến tất cả tăng chúng tới chánh điện nghìn đón quốc dường. Xin hỏi đại sư, tất cả các vị sư phụ trong chùa đều đã đang ở đây chứ? Có một vị sư đệ thời khóa sáng của đệ ấy vẫn chưa hoàn thành, vẫn đang... Bệ hạ, đệ ấy tới rồi. Đại sư, con cuối cùng cũng gặp được ngài rồi. Bệ hạ, học thật và tu hành của sư đệ ấy đều không xuất chúng, cũng không có đức hạnh hay sự tích thần kỳ nào. Tại sao ngài lại cúng dường lớn như vậy đối với đệ ấy? Đại sư có điều không biết, vị đại sư đó tu Pháp Đại Thừa, mặc dù bề ngoài chất phát, nhưng mà bên trong lại hành Bồ Tát hạnh, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá ngài ấy Sao bệ hạ biết được? Đó là khi ta vừa cây dị, nhiều tấu chương như vậy Khi nào ta mới xem xong chứ Phụ hoàng trước đây làm sao mà xử lý những tấu chương này đây Khi tiên hoàng còn tại thế Thường hay duyệt tấu chương suốt đêm Ngài nói những tố chương này đều phản ảnh nỗi khổ của bá tánh, e sợ là có gì sơ sót, khiến bá tánh rơi vào cảnh lầm than. Vậy thì làm quốc dân có vui vẻ gì chứ? Ta không làm nữa, ta muốn đi làm những việc ta thích. Đại dương bất giận, tiểu nhân nghe nói trên núi phía sau hậu cung, có một vị đại sư tu hành ở đó. Ngài ấy có thể khiến tâm con người sanh trí huệ, nếu như mà đại dương có thể có được trí huệ hơn người, không phải là có thể nhanh chóng xử lý những tố chương này rồi sao? Thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? đó là nơi đại sư tu hành. Cháy rồi, mau gọi người tới cứu hỏa. Lửa lớn như vậy, sao đột nhiên lại tắt đi? Đó không giống như ánh lửa, hình như là Phật quang. Nói như vậy, thì đại sư đó là Phật Bồ Tát rồi. Mau đi theo ta bái kiến Phật Bồ Tát. Ở đây không có gì hết, có phải khi nãy qua mắt nhìn nhầm không vậy? Đại dương, Trời sắp sáng rồi, chúng ta trở về đi thôi. Thần tiên đến rồi, thần tiên đến rồi. Phật thuyết thị kinh thời, phổ hiền đẳng chư Bồ Tát, xá lợi phất đẳng, chư thanh văn cập chư thiên, long nhân phi nhân đẳng, nhật thiết đại hội, giai đại quan hỷ, thọ trì Phật ngữ, tác lễ nhi khứ, Thần tiên, thần tiên, ai ở bên ngoài nói chuyện vậy? Xin mời chào. Thần tiên, cầu xin ngài dạy cho con phương pháp nhanh chóng xử lý các tấu chương thần tiên. Là toàn thân điều phóng kim quan Cởi voi trắng sáu ngà. Chắc người để nói là Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát từng phát nguyện rằng nếu như có người đọc tụng kinh Pháp qua thì sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà tới dạy bảo người đó, coi như là cúng dường. Hôm nay bởi vì ta đọc tụng kinh Pháp qua nên Bồ Tát đặc biệt tới hiện thân hỗ trì. Sau đó ta cùng với đại sư học tập kinh Pháp qua, nói tâm bình tĩnh, không còn chán ghét phê duyệt tấu chương nữa. Cuối cùng cũng có thể giống như tiên dương, nhận được sự yêu kính của ba tánh, có thể đạt được cảm hứng với Bồ Tát như vậy. Nhất định có đại tu di Do đó mà quốc dương tôn sùng cúng dường như vậy. Sau đó, tăng nhân ở trong chùa đều vô cùng tôn trọng vị tỳ kheo này, đi theo ngài học tập kinh Pháp qua. Cảm ứng của Pháp Sư Quy Sung tạo tượng Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Vào thời nhà đường, Cao Tăng đi tới Ấn Độ cầu học thỉnh kinh rất nhiều. Pháp Sư Quy Sung của Giao Châu cũng là một trong những người đó. Vào năm ấy, vì để đạt được nguyện vọng đi tới Ấn Độ, Ngài đã phát nguyện tạo một bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát, đồng thời hướng về Phổ Hiền Bồ Tát mà cầu khẩn. Bồ Tát ơi, trong thập nguyện của Ngài, trong đó có một nguyện là hằng thuận chúng sanh, hy vọng có thể tùy thuận nguyện hành của chúng sanh. Hy vọng Ngài từ bi gia hộ, cho con có thể thực hiện được nguyện vọng đi thiên trúc. Phổ Hiền Bồ Tát thành tâm của con ta đã cảm nhận được con ngay lập tức đáp thuyền đi thiên trúc thì nguyện vọng của con nhất định sẽ thành nếu như trên đường đi gặp phải khó khăn gì ta nhất định sẽ trợ giúp con a di đà phật sư huynh năm đó pháp sư tam tạng đi sang thiên trúc bằng đường bộ sao chúng ta lại đi đường thủy Tối qua Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân, nhắc huynh đáp thiện đi tới thiên trúc, nhất định là có nguyên nhân của ngài. À, hai vị đại sư, ở phía trước á, là mây đen khắp trời. mười hai vị vào trong khoang thuyền để tránh bão. Được. Dòi rộng, ờ, gió lớn rồi, máu hả buồn. không phải nói phổ hiền Bồ Tát sẽ bảo hộ chúng ta sao? Sư đệ, sư đệ Phổ hiền Bồ Tát Phổ hiền Bồ Tát ở đâu? Nam mô Phổ hiền Bồ Tát Nam mô Phổ hiền Bồ Tát phía sâu trong gió lúc tuyệt cảnh gặp được sống chúng ta vẫn còn sống chúng ta vẫn còn sống a di đà phật cảm ơn phổ hiền bồ tát đã cứu giúp ừ? sao dưới biển lại có đáy phun vậy máu căng buồn Chuyện bánh lái Chạy mau đi Hôm nay là ngày gì vậy Sao chuyện gì cũng không may mắn như thế này Sư huynh Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Chuyện gì vậy? Cá lớn đâu? Là Phổ Hiền Bồ Tát đã hàng phục quái ngược, cứu súng chúng ta. Lại là Phổ Hiền Bồ Tát, sao đệ không nhìn thấy gì hết vậy? chúng ta tới rồi sư huynh chúng ta tới rồi nơi đó là thiên trúc thật tốt quá rồi nguyện vọng của chúng ta cuối cùng cũng thực hiện được rồi sư huynh sư huynh ngài mau cứu sư huynh của con con xin ngài hãy cứu sư huynh ấy vẫn chưa cầu được kinh Phật, không muốn cứ như vậy mà rời đi. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện cho con sớm ngày thảnh được kinh Phật, phổ độ chúng sanh. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày thứ hai thì Pháp Sư Quy Sung hồi phục sức khỏe. Ngài ở Ấn Độ khắc khổ cầu học, cuối cùng cũng trở thành một đời cao tăng. Ngài trước sau cũng vẫn không quên sự gia trì bảo hộ của Phổ Hiền Bồ Tát suốt đời cung phụng. Câu chuyện trí huệ Phật giáo Quá thân thập đắc đại sĩ Trong các sự tích ấn quá nhân gian của Phổ Hiền Bồ Tát đã từng quá thân vào thiền sư thập đắc của đời đường, được mọi người biết đến nhiều nhất. Ngài ấy là do Phong Can Thiền Sư, là A-di-đà Phật quá thân nhặt về nuôi dưỡng, sau đó làm bản tâm đầu ý hợp với hàng sơn đại sĩ mà người đời xưng là Giang Thù Bồ Tát Quá Thân. Bởi vì ba ngài đều trú tại chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Đại, người đời sau tôn xưng là Quốc Thanh Tam ẩn. đừng khóc nữa con Con lạc đường sao Để ta đưa con về Con không có nhà Vậy con tên gì vậy Con cũng không có tên Ồ Vậy thì con đi theo ta Hàng Sơn Đứa trẻ này ở trong thôn của con sao Nếu đã như vậy Con có bằng lòng ở lại đây không ừ, Con xin bằng lòng Con là do ta nhặt được ở trên núi về Gọi là thập đắc vậy Ừ, thật tốt quá, con có tên rồi. Liên Dợp, sau này con có thể chăm sóc cho thập đắc được không? Dạ. Sư Huynh, Huynh mau đi xem đi. Thập đắc đang làm loạn ở trai đường nè. Ngươi biết không vậy? Ta có một viên Minh Châu trôn ở trong bóng tối. Đáng tiếc là không có ai biết được. Cái gì ngươi có thể biết được à? Thanh văn tiểu quả đừng có nó khoác nữa. Thập đắc to gan, lại dám vô lễ với Phật Đà. Sư huynh, người tôi căng như vậy, sau này không cần dọn dẹp trai đường nữa, tới nhà bếp rửa chén đi. Dạ. Thập đắc, để phạm lỗi gì vậy? Sao lại bị phạt tới đây? Công việc không phân cao thấp, ở đây cũng rất tốt mà. Quên đem về nhà từ từ ăn đi. Cảm ơn đệ, Mấy con quả này lại tới trộm đồ ăn nữa rồi. Ngươi nhận cúng dường của người xuất gia, thủ hộ Phật tử, thanh tịnh đạo tràng, lại không quản chuyện trong chùa, để thực phẩm bị đàn quả ăn, thành một đống hỗn loạn, làm sao mà làm chất sự của già lam chứ? Sư huynh, tối qua đệ mơ thấy một giấc mộng mơ thấy thần già Lam tới kể khổ, nói thập đắc đánh các ngài. Ta cũng mơ thấy giấc mơ này. Ồ. Ồ. A Di Đà Phật. Từ đó mà thấy, thập đắc này nhất định không phải là người bình thường, vẫn còn một chuyện đệ vẫn luôn không dám nói với huynh. Chuyện gì? Hôm kia đệ ở dưới luật đường thuyết giới, thập đắc và hàng sơn đuổi một đàn bò chạy vào trong đó. Thập đắc, đệ đã quá điên cuồng rồi, lại dám phá hoại tuyết giới. Ha ha ha, vậy chúng sanh luôn ngồi sanh tử, tiền đồ xa xăm, đang ở nơi này gặp gỡ thì sao? Vô sân tức là giới, thanh tịnh tức là xuất gia, hết thể pháp không sai biệt. Thập đắc, mau ra ngoài chăn bò của đệ đi. Đệ không có chăn bò, đàn bò này vốn là của cao tăng đại đức của chùa này. Đều có pháp hiệu, không tin để gọi họ cho huynh xem, họ đều sẽ trả lời. Luật sư Hoàng Tịnh đời trước đứng ra đi. Điển tọa Quang Siêu đời trước đứng ra đi. Trực tuế tịnh bổn đứng ra đi. Tri sự Pháp Trung Đời trước không trì giới, mặc người giả thú, hôm nay khai tội ra rồi, oán hận người nào, Phật lực tuy rằng lớn, ngươi lại cô phụ ơn Phật, theo như để nói, dậy thập đắc. Hai vị sư huynh, thái thú lưu khu tới bái kiến. Mau mời, hai vị đại sư, nghe nói trong chùa này có một vị Bồ Tát sống đang ở đây, nên à, đặc biệt tới bái kiến, thánh ngày ấy tới châu huyện giảng kinh. Đi mời thập đắc tới đây. Dạ. Thập đắc và hàng sơn đã rời khỏi chùa rồi, đệ ấy nói để giao bức thư này cho huynh. nhiều năm về sau. Tiểu sư phụ, để có biết thập đắc đại sư không? Đương nhiên là biết rồi, ngài ấy là một nhân vật truyền kỳ của chùa Quốc Thanh Đệ, quá thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Mời theo ta. Đây là xá lợi của thập đắc đại sư Tiểu Sa Di trở về chùa, đem chuyện này mà kể cho đại chúng nghe. Đại chúng lúc này mới biết thập đắc đại sư mà họ kính trọng đã thị tịch trong đụng nham thạch, bèn đổi tên đụng nham thạch tên là thập đắc nham. Đụng nham thạch này nằm ở phía đông nam của chùa Quốc Thành, đại khái là trên đỉnh núi cách chùa khoảng 2 dặm. Để chứng được thiên nhãn đệ nhất A-di-đà Phật, vị đại đức này chắc là đến lễ Phật. À, dạ, dạ. Vậy để lão nạp dạng cho thí chủ một chút về ý nghĩa của việc cúng dường và lễ Phật. À, ông đó mau đi. Đại đức, mời cậu xem. Những cây đèn cúng dường ở phía trước bàn Phật là tượng trưng cho ánh sáng và trí huệ của Phật tâm. Đốt đèn ý nghĩa soi sáng nội tâm của con người, đèn là tự tánh, thiêu đốt cái tôi chiếu soi người khác. Khi chúng ta nhìn thấy người khác gặp khó khăn, thì có thể vì người mà quên thân. Đại đức, cậu nghĩ có đúng không? À, đúng, đúng, đúng, đúng. Vậy để lão nạp giảng cho cậu nghe về ý nghĩa của việc lễ Phật. Nói mau, nói mau. Lễ Phật đầu tiên là tưởng nhớ đến Phật. Thứ hai là để nhắc nhở chúng ta hãy xem Phật như hình mẫu để noi theo, gặp chuyện giác mà không mê, đoạn ác tu thiện. Đại đức, hay là cậu thắp cho Phật một nén nhang đi. À không cần, không cần, hôm nay tôi có việc gấp, ngày mai, ngày mai quay lại. Cầu xin Phật Đà bảo hộ quốc thái dân an, gia đạo được các tường. A-di-đà Phật y vậy? À? Sợ chết đi được Lễ Phật đầu tiên là tưởng nhớ đến Phật Thứ hai là để nhắc nhở chúng ta hãy xem Phật như hình mẫu để noi theo Gặp chuyện giác mà không mê, đoạn ác tu thiện Giác mà không mê, đoạn ác tu thiện Sao tự nhiên lúc này lại nhớ đến lời quỷ quái của lão hòa thượng đó vậy? Những cây đèn cúng dường ở phía trước bàn Phật là tượng trưng cho ánh sáng và trí huệ của Phật tâm. Đốt đèn ý nghĩa soi sáng nội tâm của con người, đèn là tự tánh, thiêu đốt cái tôi chiếu soi người khác. Khi chúng ta nhìn thấy người khác gặp khó khăn, thì có thể vì người mà quên thân, thiêu đốt cái tôi, soi chiếu người khác. Ta không ngu ngốc như vậy đâu. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Cầu xin Phật Đà bảo hộ quốc thái dân an, gia đạo được các tường. Người ta đem bảo vật đến đây để cầu phúc. Sao ta có thể ăn trộm bảo vật để thỏa mãn ham muốn của bản thân chứ? Ah. Cầu xin Phật đà tha thứ, cầu xin Phật đà tha thứ. A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Ah. ええおおおお Công đức lễ Phật trong đời sau sẽ được tám loại quả phúc báo thù thắng, gồm có một Được mắt thường tốt đẹp 2. Có những suy nghĩ tốt đẹp không thể đo lường 3. Đạt được sự tiến bộ cho đến chứng được thiên nhãn 4. Nhờ đó có thể tu tập đạo hạnh viên mãn không phạm các giới cấm 5. Được trí tuệ viên mãn cho đến chứng được niết bàn 6. Thực hành các hạnh lành không gặp khó khăn 7. Có thể nhìn chúng sanh bằng ánh mắt của chư Phật 8. Được làm chuyển luân thánh vương Thân hình đang chánh Chuyển bánh xe Pháp mà không bị chướng ngại Hoặc làm đế thích có uy lực lớn đầy đủ thiên nhãn Hoặc làm phạm vương Có được thiện trí Đạt đại thiền định đi theo tôi Còn có nghe nói Ngài tinh thông kinh luận giáo Pháp, yêu thích bố thí, bảo hộ chúng sanh như là bản thân của mình. Còn kính ngưỡng tài học và uy đức của Ngài, cho nên muốn bái Ngài làm thầy, theo Ngài tu trì phạm hạnh. Ồ, con còn nhỏ tuổi như thế này mà có được ngộ tính như thế, thật là khó có được, ta sẽ thôi nhận con. Thời ấy có một vị Phật xuất thế, hiểu là Tiệp Như Lai, đầy đủ công đức, Phạm Chí đã quy y một cách quan hỷ và chuẩn bị thỉnh Phật cùng tăng chúng lưu lại nhà mình 7 ngày theo lễ cúng dường. Đây quả thật là một cơ hội tốt ngàn năm có gặp. Chúng ta thật là có phước đức. Đúng vậy, nghĩ đến việc có thể gặp Đức Phật Đà, thật là hưng phấn, khó mà có thể bình tĩnh được. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi rất muốn cúng dường Phật Đà. <laughs> Cậu cúng dường Phật à? <laughs> Cậu chẳng có gì cả Lấy cái gì mà để cúng dường đây <laughs> Sư phụ à Đệ tử muốn cúng dường Phật Đà Ồ như vậy thì hay lắm Vậy thì con muốn cúng dường bằng cách nào? Có thể cho phép con xuống núi quá duyên dầu đèn và tim đèn, đốt đèn cúng dường Phật Đà. Ồ, sư phụ cho phép con. Có điều, có điều gì chứ? Có điều trong 7 ngày 7 đêm này, đèn Phật tuyệt đối không thể tắt được. Dầu đèn và tim đèn phải được chuẩn bị đầy đủ. Ừ, sư phụ cứ yên tâm đi, không phải người đó, người mà. Con chính là đứa ăn mày đi xin cơm đó. Tại sao cậu lại muốn hóa duyên cúng dường Phật Đà? Nguyên nhân chính là vì kiếp trước con không biết tích trữ tư lương, dẫn đến kiếp này bị bần còng nghèo khổ. Ừ, bây giờ được nguyên nhân thù thắng như thế này, ừ, nhất định là phải trùng được phúc đức mới được, cho nên nguyện dùng công đức đốt đèn này, tiêu trừ tất cả tối tâm vô minh của chúng sanh. Được, cậu chờ một chút. nhiều lắm đó. Cảm ơn bà bà. Mong bà luôn được quan hỷ và các tường cứ như vậy tiếp tục lên núi xuống núi mấy ngày liền, không ngại mệt nhọc. Cuối cùng đến trước ngày Phật và Tăng chúng đến, được quá duyên được đầy đủ trong suốt 7 ngày 7 đêm. Sao bây giờ cậu mới trở về? Sắp sửa nghênh tiếp Phật và tăng chúng rồi. Cái này giao cho tôi đi, Cậu xem kìa, toàn thân cậu dơ bẩn, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, Như Lai gia trì cho cậu bé, khiến cho ngọn lửa cháy sáng suốt đêm, mà đầu của cậu tuy không hề bị tổn thương. Cậu bé nhất tâm chuyên chú vào Phật Pháp, lòng không tạp niệm, cứ như thế an trú trong bảy ngày liền, trong đầu không chút lười biếng mệt mỏi. Thế rồi Phật liền thọ ký cho cậu bé. Trải qua vô số kiếp, ngươi sẽ thành Phật, hiểu là nhiên rằng cổ và vai của ngươi đều phát sáng, để truyền dạy cứu vớt cho chúng sanh được giải thoát công đức vô lượng. Thế Tùng xin Ngài thọ ký cho đệ tử. Đợi sau khi cậu bé này thành Phật, nó sẽ thọ ký cho ngươi thành Phật. Vị phạm chí này chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải qua khoảng một thời gian dài, hai A Tăng Kỳ, 91 kiếp khi Thái tử Ali Mật La ra đời, mọi thứ xung quanh ngài đều phát sáng như đèn, cho nên được đặt tên là Nhiên Đăng. Sau đó khi quốc vương Nhiên Thành, Mệnh Trung đã đem tất cả diệt triều chánh giao cho Thái tử. Thái tử biết rõ việc thế gian là vô tường nên đem dương dĩ truyền cho người em khác. Tự mình xuất gia tu hành, ngày ngày Nhiên Đăng cúng dường Phật. Thời ấy có một vị Phật tên gọi là Bảo Cát Như Lai. Thấy A Lê Mật La có đầy đủ Phật tính, nên bèn tỏ ký cho ngài. Trong tương lai sẽ thành Phật tên gọi là Định Quang Như Lai, hay còn gọi là Phật Nhiên Đăng. Công đức nốt đèn thu được 8 loại vô lượng tư lương. Thứ nhất, có được vô lượng tư lương chính niệm. Thứ hai, có được vô lượng tư lương đại trí. Thứ ba, có được vô lượng tư lương tính tâm. Thứ tư, có được vô lượng tư lương tinh tấn. Thứ năm, có được vô lượng tư lương đại huệ Thứ sáu, có được vô lượng tư lương tam muội. Thứ bảy, có được vô lượng tư lương biện tài. Thứ tám, có được vô lượng tư lương phúc đức. Câu chuyện đá thanh lương sơn mạch bắc nhạn uốn lượng quanh về phía đông nam Ở phía đông bắc, sơn tây hình thành năm ngọn núi năm ngọn núi nhấp nhô bao bọc xung quanh. Đây chính là ngũ đài sơn nổi tiếng trong và ngoài nước. Nghe nói rất lâu về trước, ngũ đài sơn là ngũ phong sơn, khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông nước nhỏ thành băng, mùa xuân thì đất cát bay mù trời, mùa hè thì nóng bức chịu không được. ngươi là ai, tại sao xuất hiện ở Long Cung vậy? A-di-đà Phật, ta là một vị tăng dân du đi đó đây khắp nơi. Đến nơi này là vì mượn một món đồ, là đồ vật gì đây? Chính là viên đá có thể tản ra khí mát này. Ngươi đang đùa với ta sao? Yết Long Thạch này chính là chi bảo của Long Cung chúng ta. Ta chỉ có thể ở bên cạnh đó hóng mát, sao có thể cho phàm phu các ngươi mượn được chứ? Thật không dám giấu, ta mượn nó là muốn cứu vớt người thế gian. Đừng nói lời dư thừa nữa. Nếu không ta sẽ không khách sáo với người đó Nếu đã như vậy ta muốn bái kiến Long Dương của các ngươi Đại sư muốn mượn Yết Long Thạch à Đúng vậy Không được Đại sư muốn mượn cái gì cũng được Vì chỉ có Yết Long Thạch này là không thể cho mượn được Tại sao vậy Long tộc của ta bỏ ra mấy trăm năm này Mới có thể vớt được nó lên từ đáy biển Viên đá này vô cùng mát mẻ Long tộc của ta đặc biệt là con trai Long Nhi của ta, mỗi ngày đều làm việc mồ hôi nhễ nhãi, nóng bức khó chịu, chỉ có ở bên cạnh viên đá nghỉ ngơi dưỡng thần mới có thể trừ bỏ nóng bức. Nếu nói như vậy thì viên đá này ở Long Công chỉ dùng để giải nhiệt mà thôi. Nếu như đưa lên bờ thì có thể giải cứu thiên hạ chúng sanh, cái nào nặng cái nào nhẹ, vẫn là mong Long Dương minh giám cái này. Cứu một mạng người còn hơn xây tháp phù đồ bảy tầng, nếu như có thể cứu thiên hạ chúng sanh đó là công đức lớn lao biết nhường nào Long Dương Yết Long Thạch này nặng đến dạng cầm Nhìn lão qua thượng như ông ta cũng không có cách nào mang đi được Cứ đồng ý xem ông ta làm sao để mang đi đây Đại sư nói Đông Lâm Nếu như ngài có thể mang nó đi Bổn dương bằng lòng tùy hỷ công đức mà A-di-đà Phật Yeah Đa tạ Long Dương Chúng ta ngày sau gặp lại Yết Long Thạch đâu? Phú Quang, Yết Long Thạch. Yết Long Thạch à? Long Nhi, đừng gấp, viên đá đó đã bị một vị đại sư mượn đi rồi. Bổn dương đã phái giả soa đi tìm một viên khác. Yết Long Thạch là chi bảo trong biển, đâu có thể dễ dàng mà đi tìm được, còn phải đi tìm cả hòa thượng đó mới được. Đòi Yết Long Thạch gì? đừng đi, viên hòa thượng đó pháp lực cao cường, vậy thì có phải đi đấu pháp với ông ta. Lão hòa thượng mau trả huyết long thạch lại cho ta Tiểu Long Vương, mau dừng tay Mau giao huyết long thạch ra đây Nếu không thì ta đã bằng ngũ phong sướng Đó là mật ma nhàm huyết long thạch ở trong đó Đi theo ta Ôi! hay, không thể được. 进了！ Lão hòa thượng 上 không dở 逆 trò. 手杖！哎，啊！ Văn thù Bồ Tát A Di Đà Phật Các người ở đây tu hành cho tốt Tự nhiên sẽ có người tới triều bái và cúng dường Nhiều năm về sau Đến Ngũ Đại Sơn mà không đến Triều Long Động Thì chỉ có như là triều bái một nửa Ngũ Đại Sơn Xin cho hỏi Triều Long Động nơi nào Chính là hai ngọn núi hợp lại thành một vốn gọi là Mực Ma Nham Nghe nói con trai của Long Dương ở trong đó tu hành thế giới cực lạc Tại sao để lại kéo huynh tới đây Nơi đó là địa ngục Làm sao có thể là thế giới cực lạc Thế giới cực lạc Địa ngục a chi đà Phật Người tới lễ bái ở Triều Long Động Cảnh giới nhìn thấy đều không giống nhau Người thiện lương có thể nhìn thấy Phật Bồ Tát Người ta ác thì không nhìn thấy thế giới vui vẻ Mới gọi là dạng người dạng cảnh giới Hiện nay mặc dù thanh lương tử đã suy tàn Nhưng mà viên đá thanh lương vẫn còn đến ngày nay Người ngồi trên đó tự nhiên sinh cảm giác mát mẻ, là một con dê Nam mô A Di Đà Bà Già, Đa Tha Già Đa Già, Đa Đĩ Già Tha, A Di Rì Đô Bà Tỳ, A Di Rì Đa Tất Tam Bà Tỳ, A Di Rì Đa Tỳ Ca Lang Đế, A Di Rì Đa Tỳ Ca Lang Đa, Già Di Nị, Già Già Na, Chỉ Đa Ca Lễ Ta Bà Ha, Nam mô A Di Đà Bà Già, Đa Tha Già Đa Già, Đa Đĩa Già Tha, A Di Rì Đô Bà Tỳ, A Di Rì Đa Tất Tam Bà Tỳ, A Di Rì Đa Tỳ Ca Lang Đế, A Di Rì Đa Tỳ Ca Lang Đa, Già Di Nì, Già Già Na, Chỉ Đa Ca Lễ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già, Đa Tha Già Đa Già, Đa Đĩa Già Tha, A Di Rì Đô Bà Tỳ, A Di Rì Đa Tất Tam Bà Tỳ, A Di Rì Đa Tỳ Ca Lang Đế, A Di Rì Đa Tỳ Ca Lang Đa, Già Di Nì, Già Già Na, Chỉ Đa Ca Lễ Ta Bà Ha. Con ve thật tội nghiệp, vì sao mà các ngươi chỉ có thể sống đến mùa hè thôi vậy? Chúng sanh mỗi mỗi đều có nhân duyên Gia cũng không thể nào sống tới mùa thu Có tương quan với nghiệp lực mà nó đã tạo Đệ tử chúng con ngu muội Xin Phật Đà khai thị Tội phước và báo phước cũng giống như bóng in trên mặt đất Bóng thì luôn theo cùng hình Quả báo sinh ra từ hành động lời nói và ý nghĩa của chúng ta Tất nhiên cũng tự mình chịu trách nhiệm A Nan, phía trước có một người thiếu phụ, con hãy đến đó xin một ít nước rồi về uống. Ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Dạ được. Xin chào nữ thí chủ, tôi là A Nan. Chúng tôi từ xa đến đây, trời thì nóng, hỏng thì lại khá khô. Có thể cho chúng tôi xin một ít nước để đem về uống không? Không cho. Ờ, Hả? À, tôi không phải là người xấu mà. Chỉ là người tu hành đi ngang qua đây, tôi chỉ muốn uống một ngụm nước mà thôi. Không cho, không cho, không là không mà. Vì thí chủ này, tôi tôi chỉ xin một ít nước uống thôi mà. Nói không cho là không cho. Tôi nói cho ông biết. Nước này tôi sẽ đổ đi. Một giọt cũng không cho ông uống đâu. À, A-di-đà Phật. A à, ờ, Nan, không phải là con đi xin nước sao? Sao áo quần lại ướt hết như vậy? Vị nữ thí chủ đó rất kỳ lạ. Bà ta vừa nhìn con thì giống như là nhìn thấy kẻ thù vậy. Không nhẫn không cho nước, còn tát nước vào người con. Chẳng lẽ là trước đây ông đã từng chọc giận bà ta sao? Con mới đến đây lần đầu mà. Chưa từng quen biết bà ta. Có một số người không thích người tu hành. Điều này cũng là thường thôi. Ca diếp ông đi một chuyến thử Xem bà ta có thể cho ông một ít nước nào không Dạ Ông nên cẩn thận Đừng để bị tác ướt hết rồi quay về Thí chủ xin chào à, A-di-đà Phật Sư phụ, mời ngồi Trời nóng thế này Nhìn ngài cả người ướt đẫm Chắc là khát nước lắm rồi Dạ đây, mời ngài dùng nước ờ, Đa tạ thí chủ Tôi đang ờ, muốn xin bà một ít nước uống Đủ rồi, nhiều quá rồi Dạ, cứ lấy thêm không sao Xin ngài đừng khách sáo Muốn lấy bao nhiêu cũng được mà Đa tạ Nhưng mà nước của tôi đây Không cho người xuất gia lúc nãy uống được Vậy sao, thưa bà Tôi nhìn thấy ông ta thì không ưa Cũng không biết tại sao nữa Thì ra vị thí chủ đó không có ghét con. Phật Đà, tại sao cả hai chúng con đều không quen biết vị thí chủ đó? Nhưng thái độ của bà ta đối với chúng con lại khác nhau như vậy. Trong đời quá khứ, hai ông và bà ấy đã từng kết duyên không giống nhau. Xin Phật Đà nói rõ, có một kiếp, hai ông đều là người tu hành. thật đáng tiếc Không còn ăn được nữa rồi À, chết thật là khó coi Chỉ ăn cắp một miếng bánh Mà truy sát tôi như vậy Kiếp sau tôi sẽ đầu thai thành con chó sói Để lũ mèo không còn dám ăn hiếp nữa Nhưng mà phải được chôn cất trước đã Mới có cơ hội đi đầu thai chuyển kiếp Phải tìm ai giúp đỡ đây Ồ, người tu hành, người tu hành, có thể giúp đỡ tôi được không vậy? vốn dĩ là ông ta không nhìn thấy mình. Ờ? ờ? Ông ta đứng lại rồi, nhất định là ông ta sẽ chôn cất thi thể của mình. Mình biết người tu hành là người tốt nhất mà. Con chuột chết hôi thối kinh tởm quá. Ô hay, ông không phải là người tu hành sao? Ngay cả một chút lòng thương xót mà cậu không có. Ông nghĩ là tôi muốn chết ở chỗ này sao? Kiếp sau tôi không tha cho ông đâu, tức chết đi được. Ôi, chết rồi thì nước mắt cũng không còn. Tránh ra, ông ngăn cản ánh sáng chiếu vào thi thể của tôi. A-di-đà Phật. Con chuột này thật là tội nghiệp. Lại là một người tu hành giả dối Nhất định lại bắt đầu chơi mình hôi thối rồi Hi, hey, chuột cũng có lòng tự tôn Ở giữa đường lộ như vậy Khó tránh khỏi người xe qua lại dẫm lên Để ta tiễn ngươi một đoạn Cuối cùng cũng gặp được người tốt rồi A-di-đà Phật Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha già Đa già, Đa Đĩa già ta. A Di Đà Đô Bà Tỳ, A Di Rì Đa Tất Tam Bà Tỳ, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lang Đế, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lang Đa, Già Di Nì, già già Na, Chỉ Đa Ca Lễ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha già Đa già. Đa Đĩa giả Ta, A Di đi Đô Bà Tỳ, A Di đi Đa Tất Tam Bà Tỳ, A Di đi Đa Tỳ Ca Lang Đê, A Di đi Đa Tỳ Ca Lang Đa, già Di nị già già Na, Chỉ Đa Ca Lễ Ta Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Bà già Đa Tha già Đa già Đa Đĩa giả Ta, A Di đi Đô Bà Tỳ, A Di đi Đa Tất Tam Bà Tỳ, A Di đi Đa Tỳ Ca Lang Đê, A Di đi Đa Tỳ Ca Lang Đa, già Di nị già già Na, Chỉ Đa Ca Lễ Ta Bà Ha. đội ơn Ngài, tôi nhất định sẽ ghi nhớ ơn đức của Ngài nhiều đời nhiều kiếp về sau. Nhiều đời nhiều kiếp về sau, con chuột đó khi thiện duyên thành thục, kiếp này nó đầu thai làm người nữ. Vì nhân duyên tiền kiếp trước, nên khi nhìn thấy ca diếp tự dưng vui mừng, còn nhìn thấy A Nan thì không thích. a di đà phật a di đà phật thì ra con đã từng đối xử không tốt với bà ấy thật là tội lỗi trồng nhân thiện mới gặp quả thiện nhân duyên không tốt ta không dung bồi thiện căn phước báo không có kết thiện duyên cùng người do đó mà chúng ta phải chú trọng từng việc làm của mình Dùng thiện tâm rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh mọi lúc mọi nơi